Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả anh em ơi Và ngày hôm nay thì Khả sẽ làm một video anh tiếp tục event cho bạn uh, Nghe Mi nha anh em ơi Và Nghe Mi này, uh, Nghe Mi ngắt kiếm à, cũng trong ba anh em ơi Và hiện tại đang cấp 96 rồi Hôm nay anh uh, check up tiền vàng và tiền sâu chắc lên khoảng gần 99 hay sao anh em ơi Rồi, để xem thì anh được ra gì nha anh em ơi Và anh em xem video này đừng quên để lại cho Khả một like đăng ký kênh Và đừng quên nhấn nút uh, chia sẻ video này ủng hộ Khả nha anh em ơi Hiện tại Khả đang đứng ở Tương Dương uh, Sau khi đã chuẩn bị hai bộ event một xu và một tiền vạn thì hôm nay anh mát thử được gì nhỉ anh em ok anh em theo dõi thử được gì nha mọi người ơi rồi khui hàng khui hàng cánh luôn cái bầy bánh nó nung linh luôn cho tay bầy bánh muốn bình quá tướng nữa muốn bình quá tướng nữa khả muốn bình quá tướng đã hiện <coughs> tại đang mang mặt mà mặt nạ may mắn năm luôn nha năm mặt nạ may mắn năm rồi bây giờ thì mặt nạ mắn năm rồi thiên sơn bảo lộ giờ đến quá tướng khải qua khải bờ tờ rồi khải lấy cái quần quá tướng đã cho xe cho anh luôn rồi vô tơ, vô tơ, vô tơ. rồi ok cắn quá tử đó rồi quất quất quất quất ăn thử được với anh em? hôm trước thì ăn ngạc chính thì nói chung là lỗ 600 xu lên được à, cấp nói chung ăn được lỗ 600 xu là ok rồi không lỗ nhiều một viên thì tinh đầu tiên một viên thì tinh đầu tiên một mặt nạ ôi chứ dạ mặt nạ may mắn hai viên thủy tinh à. phúc duyên tiền thổ lộ à, qua thằng khám đi tiền kinh hơn trăm cá chưa có gì đây mà hai viên thủy tinh được hai viên thủy tinh tiền kinh đông làm uh, cặp bánh kỹ năng tiềm năng cắn luôn ngạc này luôn nha nè, nếu mà ra là cắn luôn tí nữa sau khi ăn ngạc này xong thì khải sẽ tiếp tục ăn ngạc thiếu lâm luôn nha nam đó thì thủ lâm xe của khải luôn thằng này khải mới vô ban nữa đi bút nè hôm trước ngày mười khải ờ, ngày mười kia mới có 91 rồi nên khải bỏ luôn lấy này luôn úp cho nó lẹ nè này úp các kiểu loài điệu gần 97 98 góc rồi gần 200 cái rồi cổ lên hai bình quá tiểu đại mảnh ngựa hiện tại mảnh ngựa thì chỉ mong ra mạnh 8 rồi em à mạnh 8 là mạnh hiếm nhất nè nếu mà ra mạnh phi dân 8 này chắc cũng vài được uh, vài chục kim 57 triệu bị đồng đó nè không biết đâu nè còn mảnh ngựa chiếu dạ phi dân mạnh 8 thì được khoảng hơn hơn 2 triệu đó may mắn một mặt nạ may mắn một phóng nhân à, quá tiểu đại ba dân thị tinh ừ, ba dân tinh ôi trời 300 cái được ba dân thị tinh rồi mà không biết lời lộ đây còn 700 cái cuối cùng <clears throat> nhiều anh em bảo khải thì sao anh hay nhảy thành tại vì khải quen rồi mà nhiều anh em bảo xong đứng như một chỗ anh thì nói chung anh em cứ thử đi anh em đứng như một chỗ hay không thì cũng như vậy thôi anh em à chủ yếu là cái hình xui thôi nào nữa này mấy mấy năm nó có một tỷ lệ hên xui này mà chứ không thể nào đứng yên một chỗ ra đồ vip đâu nè không thể nào đứng yên một chỗ ra đồ nhiều đâu nè bốn viên tinh ui what the hell bốn viên thị tinh tử luôn này mà tử thì nó có giá hơn ờ, những viên thường này mà thường thì khoảng hai trăm rưỡi hay gì thường khoảng 200 còn tử này khoảng 300 một viên cũng được đấy 600 <coughs> cái này úp cấp đại của dương lộ đại tiếp quá tử đại tiếp chứ không cấp 97 à, Cấp 97 Không tâm được vậy phải 5 cấp 6 cấp nữa 6 vũ điểm kỹ năng nữa mới được tăng thêm một cấp nữa kháng cả 27 này mà Thằng này chuyên búp nữa nè 500 cái rồi 500 cái rồi Ôi what the hell 500 cái rồi Chưa có một kỹ năng rồi luôn em ơi Đồ chết chết chết chết Gỡ gạt lại coi anh em Gỡ gạt cái gì đây Mới gỡ gạt cái này 14 phút viên bốn viên hiện tại đang giá trị nhất đó là sáu đi em hiện tại đang giá trị nhất đó là bốn viên thị tinh và sáu bình của dương đại sáu viên sáu bình ờ, đại sáu bình đại quá tưởng bánh như này phi nhân xấu ui sao ok được một kỹ năng một kỹ năng ông già một ông già kỹ năng <clears throat> trời ơi mảnh phi nhân tám một cái có tiền rồi chi tìm mảnh phi nhân tám mà khó khăn quá này ơi ở server này anh hơn 250 người đó nè có thể đau hơn hơn chứ tiền dạng là hơn 250 người một thị tinh nữa <clears throat> còn tiền à, tiền xu này có thể là khả nghĩ hơn hơn năm sáu bảy trăm người ăn nữa nè tại vì ở server này dòng sáng quá trời luôn nhiều người ăn quá <clears throat> còn 300 à, cái nữa chưa có luôn chưa có một cái gì luôn đúng vào đó ghi thành số 6 số 6 thành số 8 là có mấy chục kim mấy triệu rồi anh em mấy triệu việt đồng rồi <clears throat> hơn 300 cái làm cặp ông già cũng được gờ gờ vốn anh em mình đại nữa cái là hám mực nạ rồi mực nạ nữa ô oh, một bộ rồi một bộ rồi một tiềm năng một kỹ năng rồi cố gắng kiếm hai bộ rồi hai bộ rồi hai bộ đi nam hai bộ khỏi phải mua nè khỏi phải mua tốn kia cái máy hai kim đây vài phong độ <clears throat> <clears throat> Xin lỗi, bắn ngựa cho bắn chứ giờ hai Oh, một kỹ năng nữa, ngon Lấy một tiềm năng nữa coi Một tiềm năng nữa đúng hay bộ ai, khó phải mua nè nè Một tiềm năng nữa, một tiềm năng nữa Một tinh hồng Tinh hồng Tinh hồng trăm cá nữa thôi Tinh hồng phun rương này Phun rương Làm cái kia này, làm cái tiềm năng nó đủ hai bộ nào em gái tiềm năng rồi phun rương phun rương ừ có chỗ nào đây phun rương rồi bỏ vô bán bánh ngựa nhiều quá ngựa bán bánh ngựa này bán không có giá nên cấp đây đây khi nào cần là lấy phi dân xấu rồi chứ của tử đại phi tóc phúc duyên quay wow. bảy cái mặt nạ năm cái mặt nạ nha lộn năm cái mặt nạ đây mình bỏ đâu ta chặt rương thế năm mặt nạ tiền thổ lộ quá trời tiền thổ lộ hãy dọn rương ở nha anh em ok khá lóc bạc hãy dọn rương đó đã dọn rương rồi mở tiếp nè còn mấy chục cái cuối cùng <clears throat> rồi à, bài bỏ qua này dọn đường rồi đồ này con này không có chỗ chứa ta con này không không có rương hai ta đang có rương hai nè rồi như tương dương đi <clears throat> còn lại à, uh, từ cái nè sống từ cái quyết định Sáng từ cái này ốp lên 98 lại nghe Vinh có thể gần 99 em ơi Có thể lạc này sẽ nghe Vinh xong lên 99 Anh em tới tới khai dọn rương á Rồi ok Sau khi dọn rương xong thì à, <clears throat> Được à, chống rương rồi em à Bây giờ thì Khải sẽ Bỏ một số đồ không quan trọng vô <clears throat> Như là <clears throat> Thiên thủ lộ Và bao nhiêu bình thiên thủ lộ này bỏ vô 2 2 3 6 11 bình thiên thủ lộ Ok Tí cộng tiền sâu nha nè Coi thử lời hay lỗ Tí cộng tiền sâu 11 bình thiên thủ lộ rồi 11 con chim thổ lộ 11 con chim thổ lộ và 9 bình quốc tiểu đại 9 bình quốc tiểu đại 9 bình Rồi để chống rừng Rồi ok tiếp tục Khui ha Còn 64 cái Khui nhanh em Khui Kiếm cái tiềm năng nữa đủ bộ rồi Đủ hai bộ rồi <clears throat> Một bình quốc tiểu đại Trời ơi hộ nữa Như đây Tiền thổ lộ Rồi khui hàng luôn được như đây rồi cái kháng tất cả này kháng tất cả này được vài trăm xu rồi khui này một chuyển phái chợ chuyển giới tính làm gì đây hậu quả của nhà noel dạ yeah. được 300 triệu rồi vui mặt nạ may mắn năm trời ơi, mặt nạ kháng cả năm trời một khối minh thạch đâu mở nó mà ra khối minh thạch trời quá nhỏ ok xem thử lời lỗi nè <clears throat> Lúc nãy là Khải được uh, 2 uh, 11 bình quốc 11 bình uh, thiên thấu lộ đúng không? Thiên bình này nữa là 12. 12 bình thì được uh, nhân cho 20 đi thì sẽ được 240 xu. Rồi. Cầm cho hai hố minh thạch này 500 xu một cái thì được một kim. Đó, được một kim. 200 240 cộng với một kim là 1240. 140 Còn cái thẻ diện giới này được cho luôn Không ai mua <clears throat> Rồi 10, 10 bình quốc tiểu đại 10 bình quá tiểu đãi thì trung bình là 200 xu một bình thì 10 bình là cộng 2 kim. 2 kim là được 3240 rồi. Mấy phụ viên này đã làm gì là không tính. Rồi được à, một thịt một thịt lục thịt tinh 200 xu. 3440. Rồi, 4 viên này là 300 xu, một viên là 1200. Biết lời lỗ người ta. Cộng 1200 nữa là được à, 4640. Rồi, 4640 mấy cái mặt nạ này không tính anh em ơi mấy cái cá nhân này đỡ nộp tốt à, được à, 500 cá nhân được 500 cá nhân cái này lẻ lúc nãy Khải dư 500 cá nhân này cầm được 500 xu là 5.001 rồi 5.001 rồi một viên tinh hồng được à, là 350 cộng 350 xu à, được 5.500 xu 5.500 xu rồi à được một lốt đại à, ngon ngon ngon ai xa xa lốt đại này được hai kim nha nam lốt đại được hai kim rồi ok năm nghìn rưỡi rồi kèm được hai kim là bảy nghìn rưỡi ra mình bán luôn hai kim xúc bomber lệ <clears throat> cái này là đánh ra vào long một tập tại kênh anh em rồi hai kim hai xúc bomber lệ anh em không suy nghĩ rao lên có người mua là bán luôn tại chỗ video này luôn rồi được bảy kim rưỡi rồi <clears throat> bảy kim rưỡi mà khá được thêm cái uh, kỹ năng này kỹ năng uh, kỹ năng với tiềm năng thì một bộ này là được hai kim nè và cái này là một kim rưỡi một kim rưỡi là ba kim cả với này 500 là được ba kim rưỡi cộng ba kim rưỡi ok này không lỗi nữa nè cái này à, cái này lời được một kim luôn em à cái này là thu được lời một kim luôn bỏ hết chi đâu nói chung là bằng giá bằng giá bằng giá tốn hết 11 kim 11 kim rưỡi đi thì hiện tại khả thu được 11 kim anh em à khả thu đúng được 11 kim thì nói chung là vẫn lỗ lỗ năm trăm năm lỗ năm 56 xu không lời anh em à nhưng mà lỗ được năm 56 xu nhưng mà bù là được một mớ kinh nghiệm anh em à ngon lành luôn <clears throat> nói chung là không lỗ mấy nữa chung là lên được một tỷ mấy lần không lỗ nha nam rồi bây giờ thì tiếp tục ờ, ở video này tiếp tục ăn luôn Evan tiền vàng nha nam úp luôn Evan tiền vàng nha <coughs> nam đài thì gần úp cấp rồi phải úp luôn Evan tiền vàng đó hình vàng này cũng ờ, thu lái cá nhân này với lại ban hội cho ba úp Evan tiền vàng úp luôn 98 luôn một giày có gì không úp luôn tiền vàng luôn 98 rồi <coughs> mấy thằng vàng luôn Ôi, mới một giày kim phong với một à, ngọc bò rồi nè Thiên dạng này thì tốn 7 à, kim rưỡi nè 7 kim rưỡi với 11 kim rưỡi là vì chơi anh hai bên này hết 19 kim Hết 19 kim gần 20 kim Ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha Không có gì đồ vậy Cái event tiền vạn này chỉ lấy kinh nghiệm không có đồ gì luôn em ơi Một cá là 7, 700 nghìn Thì ăn 1 nghìn cá sẽ được 700 triệu nè Sẽ được 700 triệu Rồi hết luôn Rồi một cục gì đây Sổ ăn cục 200 Trắng gỡ gốm Thêm được uh, thêm được 500 cá nhân và 500 băng hội 500 <coughs> cá nhân được 500 xu chung là anh Evan này được uh, ờ, 700 triệu gần 800 triệu nhưng mà bù lại thì được có <coughs> gần một kim thôi cái cục này bán được một kim này cục này bán được một kim này đó không một kim rưỡi này lỗ cục này thì ra cục này lỗ nè nếu mà ra cục 500 triệu á thì bán được 4 kim rưỡi cục này có 200 triệu thôi bán được cao lắm kim rưỡi thôi nè kim rưỡi dưới cái này 500 thì thu là được khoảng 2 kim Thu lên được hai à, kim thì lỗ 5 kim Em bình tiền vàng chắc chắn sẽ lỗ không bao giờ lời nha nè Em bình tiền vàng chắc chắn lỗ không bao giờ lời Anh em chỉ lấy kinh nghiệm thôi ok Ok khả cái mấy cái kinh nghiệm tiềm năng Rồi ok <clears throat> Rồi Khải mua Tí nữa Khải mua thêm một cái tiềm năng nữa Khải cố gắng Khải tăng sức mạnh nữa Khải mang cái kiếm Khải đi chan này Này mít điểm rồi full điểm rồi <coughs> này full xe quân độ rồi cái này nó cầm đi chan năm này 1, 2, 3, 4 4 skill nữa mới tăng được một chỗ này một Tại vì Khải hay đi cha nữa Nên là Khải đỡ mong điệp cũng được nè Rồi Rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ngồi chơi anh em ơi Chung là anh hết hai mình thì lỗ hết cũng tầm 5 à, kim hơn thôi nè Và up được uh, hơn hai cấp hơn hai cấp rưỡi Gần gần hai cấp rưỡi á Rồi và tí nữa Khải sẽ tiếp tục anh Even uh, à, Sau video này Khải sẽ tiếp, tục tiếp tục uh, anh Even thiếu lâm nha anh em Và thiếu lâm chắc Khải cũng up lên chắc cũng tầm 98 rồi anh em à rồi, anh em xem video đừng quên cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ kênh và Khả hay like vào lúc, vào lúc 7 giờ 7 giờ tối hàng ngày anh em, 7 giờ 30 tối hàng ngày là đó là 19 giờ 30 phút hàng ngày anh em. Rồi, kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Bye bye.